nay mày chơi liên minh trận nào chưa ờ có rồi gần chơi cờ ồ oh. thế tức là mày chưa chơi summoner hôm nay đúng không uh ừ -huh. hôm nay là cả tháng tư mày biết đấy tao đang mong chờ một số việc khá fucked up sắp xảy ra đấy cả tháng tư oh, năm trước là tao đã không được chơi rồi cho nên là để xem năm nay ờ, mà năm nay không có skin cả tháng tư nhỉ năm trước có skin cả tháng tư à có thể có mấy đợt có skin cả tháng tư này What in the hell? Yeah, The Raven, X Raven là cả tháng tư đó. Hả? Ok, tao không biết cái đấy đấy. Để xem năm nay có gì. Yo, what the fuck? Oh. Yo. Ow. Wow. <laughs> Ừ. Wow. Tao không mua được. Oh, đây rồi. Wow. <laughs> wow. Cái cổng này đâu vậy? Ô oh, qua bên kia. Ok, để tao thử xem. Oh shit. để đừng. Yo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. cướp rừng mới, cướp rừng mới. Yo yo yo yo yo. The new oh fuck. Oh shit. <laughs> ok và là mọi người đi về hết không có chuyện gì xảy ra. <laughs> đây là pha cướp rừng nhàm chán nhất tao từng thấy trong cuộc đời tao. Ô con bùa đỏ nó có thêm cái gì ở trên người đó này. Tao không thấy rõ nó là cái gì. Hình như là cái nón à. Ừ cái nón đấy, uh... Ờ. vẽ nồi. Và tao có được cái nón của con rết sau khi ta diễn nó đây what the fuck Ờ... What the hell Con cua Oh shit con cua có kiếm rồi What the Hả? fuck Oh no nó đang gây cho tao vài nghìn sát thương <laughs> Oh shit <laughs> Nó thật sự oh. làm tao giật mình một chút Nó hiện là nó oh. làm cho tao bị dính một nghìn sát thương chuẩn nhưng mà what the fuck Đây, ơi, cái cổng Cái cổng cái đi xa hết kìa What the fuck cái nón của ta càng ngày nhiều rồi Cứu tao với à uh <laughs> -huh. Tao không bấm cống được What the fuck Đây Yeah oh, Tao có cái mũ rồi Oh shit Wow, wow, wow, wow, chill Em nói chơi gì căng chill, lên, tao còn chơi level 6 à Oh shit Oh Oh, what the fuck, cả đồng thứ rơi ra kìa, đồng nón kìa No, nón của tao. Yo, ô, oh, này là con nón thuyền trưởng ấy. <laughs> ok, chu được nón xong rồi đó. Yo bitch, come here bitch. Okay. Lượm được nón nhỉ? Ô, oh, lượm được oh. nón này, ôn chết tao được lượm nón. yeah. Giết người xong nhớ đi lượm nón nhé để tao coi coi tao sẽ được bao nhiêu con nón. <laughs> ok, ok, ok. Đi con lần con nón kia đi để tao đi lượm. Wow. Vâng ào ào cái nón làm tao mất 127 máu. Thôi lời ra. Yo, come here. Yoink. Nó có nhiều nón vậy. Boom, ô, oh, quá nhiều nó luôn. <laughs> oh, fuck me. No, nón của tôi. Shit. Fucking oh shit cái gì đây? là có nhiều pro vậy? <laughs> What the fuck? Tao vừa mới nhìn ra mid. Oh shit. Cẩn thận oh, no. mất mó, mất nón đấy Ôi không, Johan No, nó bay tung luôn <laughs> Oh shit Ôi thằng này quá nhiều nón What the fuck <laughs> Thằng này mà bị giết là nón bay ra một đống luôn đấy Nó sẽ trông chờ việc này Đó Oh Oh Mia Beach Oh man Oh, Timo này Sao không thằng nào chết đi, quá buồn Ê, ôi nhiều nón vậy. Give me your hand. No, chịu bắn. Ok. Quá xịn. Đấy giờ thì No, ra lại GG. What the fuck? Why? Luôn Mendarius top. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi, xài dưới gáo đi. What the fuck? Nón của tôi. No. Tao bị mẹ ganh. Fuck. <laughs> oh quay lại quay lại yo yo yo yo vô vô vô vô vô rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi con oh fuck oh fuck ok wow wow wow wow wow wow nhiều thế what the fuck nhiều vai quá từ hell wow nó như là giáng sinh vậy phải thế rồi oh shit Oh shit. Chạy thôi. <laughs> Ôi oh, rồi, rồi, tao không giúp được mày rồi. Rồi xong, ok thôi, cảm ơn đứa cho tao về. Mình tầm vui đi xin Ok, mà. Boom! Pha xém cơm được và quá buồn. Oh, wow. ok, tạm biệt thế giờ. What the fuck, này tôi đánh bóng. Ờ, oh, một máu kia. Ui rồi ra xua nó nhiều nón vậy <laughs> What the fuck thì khi nào uh, tao giết được thành ra Xua và thấy đồng nó của nó bay ra khắp bảy bàn tay luôn thì tao sẽ cố mình. Không. Oh no. Oh my god, no way. Oh, một nghìn tiền. ui nhìn nón kìa, holy shit. One shot Ibu. Fuck you. Vãi luôn người ra Xua nó kìa. Yeah, nón holy shit. Nón tao dài quá. À, mà nhìn nó thành Yasuo kìa Nó thành Yasuo oh. mới là dài <laughs> Look at him, what the fuck Ủa, Yasuo này Ây dâu Lộn Fuck nó, oh, oh. fuck Yasuo up Yeah, oh no. hey. Yo, what the fuck Yo <laughs> Lavo đi chị, nó sẽ cứu mày ra ngoài Không, tao không muốn vào vô vào lúc này Được rồi rồi xong con đông rồi, Đức ơi, không 11 rồi Rồi luôn Đức ơi <laughs> Wow Có gì mới vậy, có thấy bình thường mà À, nó Chờ có đi. mũ, có nhiều cổng hack tách hơn Đừng, ờ, đừng, à, đừng nói, đừng nói trước, đừng nói trước, đừng nói trước nhỏ. đi thôi đi thôi What đi thôi đừng nói nói. đừng lần này ta sẽ cố gắng đi pha mắt thật nhiều à quên pha nón chứ cái nón kỳ diệu à ừ xem mắng kỳ diệu video title idea oh shit ừ tôi tham bị vtv đã bản quyền Oh no, vô kỳ cục vườn đề chiêu Ok, vậy là nó đan công bị cục ở trên rồi Cảm ơn Rao Game nhé Ủa sao con xe này không có mang cái mũ nào trong người hết nhỉ? Ờ, bởi ờ, vậy sao còn con... Ờ, sao có Boro nhiều vậy? Mia... Nhiều Boro vậy Boro đâu nhỉ? Quá in oh fuck, Boro nhiều vậy, oh shit Hey. Yo, come here guys. Ờ. Yo. Bên đây, bên đây, bên đây. Ô, ô, Yo. oh, tiếp tục kìa. Poro hiểu eh, Oh shit. Yeah. Dạ. Oh. Yo, the real one. No, ta làm nó biến mất rồi. Fuck. Mày làm nó biến mất kìa. No. Ô, ờ, còn xe. ui Ôi không, bé nhặt mình tốc kiến, oh, Ô. Ồ, oh, oh. kêu của nó về. Oh. Um, um, Kìa. Ta ta ta ta ta Oh shit. Ờ. Con nên nhảy một cái không nhỉ? oh Ờ. Thằng Nghi. Rồi sao? Ôi nó bay à. Và buồn rip nón của mày nhé. Tao phải chơi thật thật sự cẩn thận để tao không mất nón. Oh shit. Đâu, giết con này, giết con này, giết con này. Boom. Ờ, giết con đấy. Ờ, này nó sẽ lúc nó lúc nó lúc nó bùm bạn nhân tao tao con mẹ mày nó đấy quá nhiều à được rồi nó đông chết sao tao chết rồi thế là tao đã là thằng có nhiều nón nhất tin quá ngầu ờ. Ờ. mày giờ có nón mày đã có giá trị trong trận này what the fuck <laughs> <laughs> ok à, anh chết tao cái nhất Boom Oh phải Nón nón Ôi không Ồ Đào <laughs> Nón nón Ôi nón mà Đào đây Xong Cứu người ra So <laughs> không So không con chó Cho tôi ra Cho tôi ra Yo thằng thằng thằng ra đây đánh con cua kiểu cục qua con nó gây bao nhiêu sát thương ấy Đánh đi đánh đi Oh no What Boom sát thương Boom 1200 sát thương Mày thấy không? Mày thấy đấy, nó đùng đùng mấy nghìn sát thương luôn đâu ừ. Nó đùng đùng, nó đùng đùng Nó đùng đùng Anh trụ, anh trụ rồi Anh trụ đi Oh fuck, nó tao kia Anh bốc nó không? No, come here you fucking bitch Mày đúng về Có, biết nó đâu, nó chạy được mà Ờ, oh, man, thôi tao đi lượm nó nào <laughs> Milo Milo Milo Milo, ôi nó nhiều nó lên, what the fuck Ui lấy nó vậy Ui trời quá Cái gì đây Đây cho bạn đây vậy ôi nó nữa Yo tao Không nhìn đánh nó Tao cấp 2 lần rồi Đi về Ai ngồi lại đầu hàng Quay Tại sao Tại sao